Tiết từ trước đến nay luôn nổi tiếng với những bãi biển xanh trong và những đồi cát trải dài tít tắp. Phan Thiết có đủ cả, từ cảnh quan thiên nhiên đa dạng của đồi cát bay mũ né, những hòn đảo lớn nhỏ, đến những di tích lịch sử minh chứng cho nền văn minh châm ba hưng thịnh một thời. Và ngày hôm nay, quý vị và các bạn hãy cùng bất động sản tiềm năng chúng tôi tìm hiểu về một dự án đang làm mưa gió tại khu vực này. Boutique Hotel Nova World Phan Thiết. Một phân khu vừa mới được tập đoàn Novaland cho ra mắt vào tháng 6 vừa qua tại đại đô thị nghỉ dưỡng Nova World Phan Thiết. Nơi sở hữu hàng trăm hạng mục tiện ích độc đáo quen thuộc và cả mới lạ, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, tạo nên tiềm năng sinh lời. Sở hữu một đường biển dài tuyệt đẹp với hơn 300 ngày nắng trên một năm – Điều này sẽ tạo nên những điều kiện hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến đây trong mọi thời điểm. Đặc biệt, Boutique Hotel Nova World là phân khúc sản phẩm tiên phong mới, tạo nên những xu hướng mới tại thị trường bất động sản Phan Thiết. Và không chỉ thế, hạ tầng nơi đây cũng đang được đầu tư mạnh mẽ để tăng khả năng kết nối khu vực, tiêu biểu với các dự án trọng điểm như là sân bay Phan Thiết, cao tốc dầu dây, Phan Thiết, Phân khu nằm trên tuyến đường kết nối trực tiếp đến với cao cấp này. Vì thế, được đánh giá là vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng tại khu vực, có nhiều tiềm năng vượt trội trong việc khai thác kinh doanh. Mặt bằng của dự án Nova World Phan Thiết có diện tích lên đến 1.000 hecta, sở hữu 7 km đường bờ biển Phan Thiết, với vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD. Hiện nay, chủ đầu tư Novaland đang phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm, trong đó nổi bật nhất chính là Boutique Hotel. Đây là một sản phẩm luôn được ưa chuộng trên thế giới, vì thế đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn khách hàng quan tâm ngay từ những ngày đầu ra mắt. Các sản phẩm Boutique Hotel tại dự án nằm tại tuyến đường Hàm Kiện đã quy hoạch với lộ giới 37 m kết nối trực tiếp với cao tốc dầu dây Phan Thiết và Boutique Hotel sẽ được thiết kế theo phong cách kiến trúc địa Trung Hải, đa dạng sắc màu, hòa cùng lẫn với thiên nhiên. Và từ xa, quý khách hàng sẽ thấy thấp thoáng những ngôi nhà trắng kết hợp với mái vòm màu xanh, ngay bên những vách đá cùng những đóa hoa nhiều màu sắc, tạo nên một hình ảnh mới lạ nhưng không kém sự độc đáo riêng, tô điểm sắc màu cho bầu không gian tại dự án và để có cái nhìn chi tiết hơn về Boutique Hotel. Quý vị hãy cùng chúng tôi hướng mắt vào màn hình và lắng nghe những thông tin anh Phước Sửu sắp tới đây sẽ chia sẻ nhé. À, chào mừng mọi người cùng quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng à, Phước Sửu đang có mặt tại à, dự án Novaland Phan Thiết à, Là một dự án rất là tiềm năng Đang là thu hút rất là nhiều lượng khách đầu tư à, đến tại nơi đây Và cái vị trí Phước Sửu đang đứng là vị trí của con đường 37m à, Kết nối trực tiếp đến à, à, ừ, cao tốc à, Long Thành Phan Thiết sau này là một cái trục đường gọi là à, đi về à, thành phố Phan Thiết tầm khoảng à, hơn 10 cây số và cách là à, cao tốc à, Long Thành à, Phan Thiết à, khoảng hơn 10 cây số. À, với cái trục đường 37 à, m này thì à, à, hình thành lên khoảng à, rất là nhiều cái à, boutique hotel này à, trước mặt của Phước Sửu là những cái boutique hotel à, khoảng à, là 4 lầu với diện tích là 7 x 23 à, với những cái căn à, vô hotel này thì à, với mức giá tầm khoảng là từ là 30 đến à, 35 tỷ một căn à, được à, thiết kế rất là đẹp hài hòa hai mặt tiền trước sau và ở đây là một cái cơ hội là kinh doanh à, cho à, những cái à, những cái mặt hàng à, những cái shop à, thương hiệu thời trang à, lớn à, trên thế giới à, và quý anh chị cần nhiều cái thông tin hơn à, về à, những cái mô tích hotel này thì liên hệ với Phước Sửu à, sau đây thì à, Phước Sửu và và Ngọc Minh sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái mô tích hotel à, là một cái dòng sản phẩm à, cực kỳ hot tại à, Novaland Phan Thiết à, xin mời mọi người cùng với Ngọc Minh à, chia sẻ và phân tích à, thêm nhiều cái thông tin thú vị về à, cái mô tích hotel này nhé